New Zealand, một quốc gia nằm ở Nam Bán Cầu với nền khí hậu ôn đới, luôn được mệnh danh là thiên đường của những nàng bò sữa, thức ăn sạch, môi trường sạch và nguồn nước sạch. Đây luôn là kim chỉ nam cho việc chăn nuôi bò sữa tại New Zealand. Đàn bò được thoải mái đi lại cả ngày trên các cánh đồng cỏ để tận hưởng nguồn thức ăn tươi dồi dào và nguồn nước tinh khiết. Chuồng trại rộng rãi và được vệ sinh sạch sẽ để tránh tổn thương hay viêm nhiễm đầu vú đàn bò luôn được theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt để đảm bảo trạng thái sức khỏe tối ưu, từ đó cho ra dòng sữa non chất lượng cao và đồng đều. Vì thế, New Zealand luôn đứng đầu thế giới về doanh thu từ ngành xuất khẩu sữa. Hệ thống vắt sữa tiên tiến giúp tối ưu sản lượng sữa thu hoạch và hạn chế nhiễm bẩn. Sữa nguyên liệu sau khi thu hoạch sẽ trải qua quá trình xử lý tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn và làm lạnh nhanh để tiêu diệt hết vi khuẩn và nấm men có hại và hạn chế tái nhiễm. Sau đó sẽ được cô đặc và đồng hóa để tăng độ ổn định của sản phẩm. Tiếp đến, dịch sữa non cô đặc sẽ được chuyển tới tháp sấy phun với thời gian sấy ngắn và nhiệt độ thấp. New Image áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến nhằm bảo toàn tối đa hàm lượng các chất dinh dưỡng quý giá có trong sữa non bán thành phẩm sẽ được phối trộn thêm các thành phần khác nhằm tăng thêm sự đa dạng trong thành phần sản phẩm. Trước khi đến tay người tiêu dùng, sản phẩm tiếp tục trải qua quá trình kiểm định với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng tối ưu. Sản phẩm được đóng gói bởi một quy trình công nghệ khép kín tự động nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh cho sản phẩm. Và điều đặc biệt, để tối ưu hiệu quả hấp thu, các sản phẩm được áp dụng công nghệ độc quyền alpha lipid thức ăn khi đi vào cơ thể qua hệ tiêu hóa sẽ nhanh chóng bị phá hủy bởi dịch vị và axit trong dạ dày. Với công nghệ alpha lipid, các hạt phosphor lipid sữa giúp bảo toàn các thành phần dinh dưỡng quý giá trong sản phẩm, đặc biệt là các kháng thể tự nhiên giúp chúng đi qua axit dạ dày một cách an toàn và dễ dàng hấp thu ở ruột non, đồng thời tăng khả năng hấp thu các thành phần này vào máu. New Image Việt Nam là công ty phân phối trực tiếp các thực phẩm bổ sung có chứa sữa non thiên nhiên với hàm lượng cân bằng từ New Zealand giúp mang đến cho bạn nguồn dinh dưỡng lý tưởng và hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline luôn là sản phẩm chủ lực của chúng tôi. Sản phẩm được phối hợp thành phần đa dạng như canxi, lợi khuẩn, vitamin và khoáng chất giúp cho Alpha Lipid Lifeline trở thành sản phẩm ưu việt với thành phần vượt trội hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho người sử dụng. Từ bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe chủ động với Alpha Lipid Lifeline nhé! Alpha Lipid Lifeline, bữa sáng kháng thể cho mỗi người dùng mỗi ngày.